chúng sanh thời nay á, căn cơ rất là cạn kiệt một người mà nói tốt thì có thể cứu được cái mạng của con người còn một người mà nói không tốt có thể giết hàng triệu người cái đức thầy cũng buồn rồi cái bữa nói chuyện với sư phụ rồi ờ, than giảng cái sư phụ cũng nói sư phụ đã tuân lệnh của cha thượng đế chư phật để mà rao truyền sắm cơ để uh, hàng nghìn năm về trước để cho cái ngày hội Long Hoa cho cái ngày của mình hôm nay là tận thế cái ngày hội anh tài mình sắp sửa đi về đi về đó sắp chịu chim hiền đi về thì đức thầy mới trách móc kiệt sao con á ta đã nói là xuân hạ tác cuồng hư chớ nóng nảy sân chi hư việc phải đợi thời vua kiệt hồi quý cái chữ cha là tên của con con không có giải thích rõ ràng cho họ hiểu mà không có rõ kiểu nào nữa bây giờ à, cái mình nói là bốn bài úp là sư phụ phải lật con đâu có lật bài được con đâu phải người đánh bài con là <laughs> đệ tử của ngài với con của cha thôi hả à. tự mình lật đấu được thì, ờ, thì, <laughs> thì nó con phải giải thích <laughs> nhưng mà mà mình đã nói rồi cái ngày mà đức thầy mà xuất hiện á là giống như cộng sản nó ủi xe tăng vô dinh độc lập rồi xong đi ra yêu hồi lên là nó ra kiểm tra lý lịch nó kiểm cái đưa ra bắt luôn vậy đó tức là không không phải là ngày 28 ngày 29 mà còn đi xuống thuyền trường sưng hay vượt biên hay là lái bo bo như kiểu uh, uh, mai phương uh, <laughs> đài phát thanh việt nam cộng hòa phải không không còn cơ hội nữa tức là xuất hiện là hội long qua đã lập rồi là xong mình từ bi mình lên đây mình cái mặt dày lên đây ngồi nói à. giờ này mấy vị đâu còn giấu cơ nữa đâu lộ hết chẳng lẽ sáu quyển kinh thư chẳng lẽ ông lưu bá ôm mà chẳng lẽ ông trạng trình chẳng lẽ à, tất cả các vị tiền nhân sư dạy bán khoai đó là ngũ đại truyền thừa và cái cuối cùng mà đức huỳnh muốn sổ chẳng lẽ đều là tiểu thuyết hả à? không có thiệt à chẳng lẽ bắt người ta mua vé số hoài mua hoài không có không có sổ không trúng đó thiên tính việc này xuất hiện là để chứng minh tất cả các vị nói đều đúng cơ trời đi rất là đúng không có sai phật không có gạt chúng sanh chỉ có chúng sanh u mê không có hiểu phật là thôi đức thầy là con giải thích rõ a di đà phật quý vị dạy con ơi con giải thích kiểu nào nữa bốn rồng xuất hiện á họ còn chưa sợ nữa cái bắt rầu rầu cũng dữ lắm á à, ừ, con về con sẽ kiếm bác uống cà phê nha bác bác uống cà phê không được con à, đãi dừa tươi cho bác uống chứ con không có muốn bác đập đầu vào gốc dừa tội nghiệp bác à tại đức thầy nói một dành một đống à, cái gốc dừa để cho mấy người mà <laughs> là vô nghị